Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé. Thì hiện tại bây giờ đang buổi tối, ngày thứ hai ngày đầu tuần các bạn nhé. Thì uh, là ngày 8 tháng 4 năm 2019 thì đặc biệt của chúng ta thì là có dạng là nhỏ nhỏ các bạn nhé, lẻ chẵn và là 10 tổng 1 trong 1.0 thì tức vẫn liên quan đến ngày hôm trước các bạn nhé. Tổng 0 thì hôm nay có chạm 0 này và chạm 6 thì hôm nay có chạm 1 này và chạm 6 tiếp thì hôm nay lại có tổng 1 cho chúng ta. Đặc biệt hôm nay chúng ta về đó là 10. Hôm qua 10 về Zalo tô thì hôm nay ra đặc biệt luôn thì ờ, như mọi ngày mình kiểm tra về mặt lô tô cho tất cả các bạn tham khảo về mặt lô tô hai nháy các bạn nhé 07 thì hôm nay về hai nháy này và con 10 thì chúng ta hôm nay về hai nháy và về đặc biệt luôn vậy thôi thì ngày hôm qua ngày hôm qua mình lên kênh cho số tất cả các bạn tham khảo thì ờ, xong thủ lô là 7887 cặp khung ngày đầu tiên đó là 1881 7887 của chúng ta thì hôm nay không ra các bạn nhé Ờ, không ra thì hôm nay mình nhớ mình có xem 787 chúng ta lên top rồi mình kim các bạn lên gỡ cặp mãi sau còn con 87 đây còn con 87 đây thì ở lại thì chúng ta nó, nó lên top thực ra là cầu rất đẹp thì nó mới ra các bạn nhé cầu rất đẹp thì nó mới ra hoặc là cầu cực đẹp thì nó lên top nó mới ra được thì ờ, cặp khung hai ngày ngày đầu tiên đó là 1881 các bạn nhé 1881 thì chúng ta cặp khung của chúng ta vẫn chưa ra Đấy, chưa ra thì ngày mai là cuối cùng thì các bạn có thể tham khảo được cái cặp khung 1881 còn cái dàn đặc biệt mình lên cho các bạn đó là chạm tổng 05 các bạn nếu chưa đặc biệt các bạn biết mình lên cho cái dàn như này là như nào cho các bạn đó là chạm tổng 05 thì chúng ta đã có con 10 ở trong cái dàn đặc biệt 48 số mình không rút gọn cho các bạn thì đặc biệt của chúng ta lên là 10 mà thì chúng ta chạm tổng 05 chúng ta là con 10 còn đâu mình có kết mấy con đặc biệt này thì nó đã không ra nó không về con đặc biệt này thì chúng ta hôm nay ở trên kênh thì mình chỉ giúp cho các bạn đó ăn được cái dàn 48 số là đặc biệt có con 10 các bạn nhé còn hôm nay ở trên Zalo trên Zalo thì mình chốt cho các bạn chốt cho các bạn đặc biệt thì chúng ta không ăn được đặc biệt các bạn nhé cái đặc biệt mình chốt cho các bạn thì có con 01 ở đây nhưng mà đặc biệt của nó là về 10 vì mình đã bỏ mất con 10 hôm qua nó ra ra lô tô mình không kết con 10 đâm ra mình lọc mình bỏ đi cho các bạn thì chúng ta đã không ăn được cái dàn ờ, đặc biệt của con 10 các bạn nhé thì ờ, về phần lô tô các bạn nhé lô tô thì ngày hôm nay mình chốt cho các bạn đó là con 76 bạch thủ 76 phần lô tô thì chúng ta đã có con 76 ra từ đầu giải 6 mình nói thật với các bạn nếu mà lên top thì cầu phải đẹp nói thật các bạn như vậy lên top thì cầu phải đẹp con 76 của chúng ta lên top dòng bạch kim các bạn này và mình có ngồi mình xem cùng với các bạn luôn rất là hồi hộp luôn nên là chúng ta nó lên tốt, nó đã ra còn song thủ của chúng ta là 7887 và 81 18 nó lên tốt không ra ngay các bạn và 76 chúng ta chốt trên Zalo thì đã ra các bạn nhé ra 76 bạch thủ bạch thủ là 76 nhưng mình đã nói các bạn nó lên tốt thì nó phải cực cầu cực đẹp thì nó mới lên tốt và lên tốt. những cái cầu rất đẹp thì nó mới ra được chứ còn đâu là những cầu bình thường mà lên tốt thì không thể ra được các bạn nhé thì ngày hôm nay mình chốt cho các bạn đó là bạch thủ lô bạch thủ lô là 76 và lót 67 bạch thủ 76 lót 67 và lô tô 14 giờ 17 phút thì chúng ta ăn được 76 nhá vậy chúc mừng các bạn còn lô tô còn lô đặc biệt chúng ta không ăn được con 10 thì ngày mai mình sẽ lấy lại đặc biệt cho các bạn còn đó là cái cầu đặc à, cầu lô tô thì ăn thông trên Zalo không biết là 6 7 hôm gì thì mình không nhớ còn đâu mình sẽ cố lấy lại 12 hôm thông cho tất cả các bạn ở trên Zalo về mặt lô tô còn lô tô thì ngày mai chúng ta chắc chắn là vẫn phải ăn rồi các bạn ạ chắc chắn là ngày mai vẫn phải ăn hôm qua chúng ta ăn được bạch thủ 14 thì hôm nay chúng ta vẫn ăn được bạch thủ đó là 76 vậy chúc mừng các bạn ở trên Zalo vì sao mình nói các bạn ở trên top nó lên top dòng bạch kim cũng ở trên kênh mình lên cho các bạn đó là 787 và 181 nó lên top dòng bạch kim các bạn 78 à 8781 lên top không ra còn đâu mình chốt trên Zalo cho các bạn đó là bạch thủ 76 thì nó lại vẫn ra 76 tại vì sao vì trên Zalo cầu nó sẽ khác hơn ở trên trên kênh YouTube các bạn nhé tỷ lệ nó sẽ cao hơn ở trên YouTube nên là các bạn tham khảo còn mình à, vào chốt số luôn cho ngày mai ngày mai là ngày mùng 9 tháng 4 năm 2019 thì chốt số cho ngày mùng 9 tháng 4 năm 2019 các bạn nhé xong thủ lô là 4554 và cặp khung ngày cuối 1881 và cái dàn đặc biệt 48 số chạm tổng 16 đây cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày mai trùng máu các bạn có các bạn có thể ghép còn đâu là mình nói thật các bạn này tất cả những con số ở trên YouTube mình chốt cho các bạn đó là chỉ là mang tính chất tham khảo các bạn nhé mang tính chất tham khảo trên YouTube còn đâu là số Zalo kết bạn nhắn tin mình sẽ chốt từ lô tô cho đến đặc biệt cho tất cả các bạn là các bạn tham khảo tỷ lệ cao nhất còn đâu mình khẳng định với các bạn các bạn đến với mình từ lô tô cho đến đặc biệt các bạn sẽ có thu nhập từ sổ số, miền Bắc mình khẳng định một điều là như vậy còn về phần đặc biệt khung và dàn thì các bạn nếu các bạn theo lâu mình cũng biết còn các bạn mới thì chắc chưa tin tưởng như mình còn chúng ta thì có cầu khung đã ra rồi các bạn nhé khung trong 3 hôm bất bại của mình không thể không thể thua cái đặc biệt đó là cầu khung các bạn nhé không thể thua trong 3 hôm các bạn nếu mà đặc biệt ăn 80 các bạn theo hướng dẫn của mình các bạn cũng sẽ có lời và 90 và 99 chơi trên web thì đặc biệt chúng ta mỗi tháng chúng ta theo cách của mình tính cho các bạn là các bạn vào tiền thì các bạn có thể lời rất nhiều vậy các bạn à, trước khi kết thúc video thì mình cũng à, xin nói các bạn là các bạn xem kênh của mình mà thấy à, hợp từ lô tô hay là đến đặc biệt thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mỗi khi tối mình lên kênh chốt số cho tất cả các bạn là soi cầu Minh Tú là một đã lên kênh thì báo về máy các bạn để các bạn biết là mình đã lên kênh chốt số tất cả các bạn tham khảo hàng ngày mỗi tối và không tiếc gì mình nay để tất cả anh em động lực để tất cả anh em kênh soi cầu Minh Tú có động lực làm kênh chốt số cho tất cả các bạn để các bạn tham khảo thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé